mình cùng sang bài 2 viết số thích hợp vào chỗ trống. Vậy một yến bằng 10 kg, 5 yến sẽ bằng bao nhiêu kg? Để đổi từ yến sang kg, mình sẽ thêm một con số 0 và 5 yến sẽ là số 5. Vậy 5 yến mình được 50 kg. Tương tự mình có 8 yến sẽ là 80 kg. Vậy một yến 7 kg sẽ bằng bao nhiêu ạ? Một yến bằng 10 kg cộng với 7 kg. Vậy một yến 7 kg sẽ được 17 kg. 5 yến 3 kg bằng 50 cộng 3 sẽ bằng 53 53 kg. Các bạn đã hiểu chưa? Hoặc 17 kg được bao nhiêu yến ạ? Được một yến 7 kg. 53 kg bằng 5 yến 3 kg. Tiếp tục mình có một tạ bằng một tạ bằng 10 yến vậy 4 tạ bằng 40 yến. 2 tạ bằng 20 yến và 9 tạ bằng 90 yến. Vậy 4 tạ 60 kg sẽ bằng 4 tạ ở đây một tạ bằng 100 kg 4 tạ bằng 400 cộng thêm 60 vậy 4 tạ 60 kg sẽ bằng 460 kg được chưa ở đây mình có 1 tấn bằng 10 tạ vậy 3 tấn bằng 30 tạ 8 tấn bằng 80 tạ 5 tấn 1 tấn bằng 1.000 kg Vậy 5 tấn sẽ bằng 5.000 kg Vậy 2 tấn 85 kg bằng bao nhiêu? 2 tấn bằng 2.000 kg cộng với 85 kg Vậy mình có 2 tấn 85 kg sẽ bằng 2085 kg Các bạn đã hiểu cách đổi từ kg sang yến tạ tấn và yến tạ tấn về kg chưa đây là hai bài tập đầu cơ